Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh uh, Trịnh Tướng bóng đá VIP của mình và cũng như uh, đây là cái uh, kênh uh, mới trong năm 2023 anh em nhớ ủng hộ cho mình cái nút đăng ký kênh uh, nút like và cũng như anh em nào mà còn chưa follow cái trang fanpage uh, chắc trang Facebook thì anh em kết bạn vào Facebook của mình uh, kèo bóng Trịnh Tướng với liền không giấu uh, sẽ ra mình và anh em kết bạn mình sẽ hướng dẫn cho anh em uh, cái cách để chúng ta tham gia nhóm thì anh em sẽ chơi hiệu quả hơn. Uh, báo cáo với anh em là trong cái tuần này ờ, cái tháng đặc biệt là cái tháng 2 này cái ngày 11 ấy thì ờ, liên tục có những cái trận đấu đó thì ờ, những cái trận đấu trong khu khổ ngoại Anh thì mình đã lên cho anh em rồi đấy anh em có thể vào cái kênh mới này anh em xem và anh em nhớ đăng ký ủng hộ tiếp tục đồng hành cùng mình trong cái kênh uh, Trịnh Tung bóng đá này đấy thì mình sẽ tranh thủ lên cho anh em những cái giải Bundesliga La Liga và cũng như những cái giải Serie A đấy giải Đức Ý và Tây Ban Nha à, cũng bên kênh này đó để tách ra cho anh em à, dễ dàng à, chơi cho nó tiện đấy kênh này màu hồng là anh em để ý là chủ yếu là đăng ngoại anh nhưng mà à, cuối tuần này thì um, cái kênh xanh này à, sẽ đẩy cho anh em những mã kèo giải Đức giải Ý đấy thì à, à, mình điểm qua cái ngày 11 thì còn một cặp đấu à, sớm cái ngày à, 12 anh em đấy cặp đấu sớm à, đó là cái trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth à, và tiếp tục là một cái trận đấu đầy duyên nợ giữa Leeds United sẽ gặp Manchester United những trận đấu trước đó mình có này đã nhận định cho anh em rồi thì MU mất đi những cặp tiền vệ trung tâm Fred vào thì thì tấu hài tiếp đó thì thì uh, trận này MU gãy đó, nhưng anh em uh, ăn được cái tài anh em trong nhóm mình ăn được cái tài đó thì uh, tiếp tục hôm nay là một cái trận lượt về đấy lượt đi vừa đá xong đá bù rồi bây giờ lượt về thì hôm nay mụ được đá trên sân của Leeds United và cái kết quả tệ hại có tiếp tục diễn ra hay không à, thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để anh em có thể uh, có nhìn khách quan để chúng ta có thể đầu tư uh, một cái hợp cách hợp lý nhất thì điểm qua cái uh, bảng xếp hạng ngoại Anh thì sau cái trận hòa này thì Manchester United vẫn uh, có cái vị trí uh, thứ ba trên bảng xếp hạng tuy nhiên thì đá nhiều hơn Ờ, Newcastle đã nhiều hơn Newcastle rồi chắc chắn Newcastle sẽ lấy lại cái vị trí thứ ba mà thôi đấy và Leeds United thì cũng được cái vị trí thứ 16 cũng cách nhóm cầm đèn đỏ thì cũng ờ, tầm khoảng 2 điểm mà thôi cũng chưa đảm bảo cái gì đó gọi là an toàn cho một cái vé trụ hạng cho nên hôm nay được về thi đấu trên sân nhà rõ ràng Leeds United vẫn uh, tiếp tục cải thiện cái hàng thủ của mình đấy để không bị nhận cái bàn thua bởi vì cái hàng công của Man United thi đấu gần đây uh, khá là tốt nha khá là tốt đó và anh em để ý là các phong độ gần đây của Leeds United thì chưa biết đến mùi chiến thắng toàn hòa và thua thôi đấy toàn hòa và thua thôi và có trận hòa gần nhất trước Man United là một phần nguyên nhân là do ở cái trận đấu gần nhất uh, Manchester United thiếu đi vắng đi cái bộ đôi tiền vệ trung tâm là Eriksen và cũng như uh, cũng như uh, Casemiro ấy thì uh, rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến cái lối chơi chung và gây áp lực áp lực nó dồn về cái tiếng tiền ở à, à, tiếng hậu vệ dẫn đến Rafael phải phải phải à, à, phản lưới nhà đấy Rafael phản lưới nhà rất là sớm đấy ở trong cái hiệp 2 đó và một điều nữa là à, một điều nữa là cái à, cái hàng công của MU á, là phải có những cái sự thay đổi liên tục thì thì à, mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất ở trong cái hiệp 1 ấy thì xanh à, thì à, trong cái hiệp 1 á thì những cái cầu thủ trên hàng công đá dưới sức đó đá dưới sức luôn và phải sang hiệp 2 có những cái sự điều chỉnh đấy Sancho vào sân thay cho Queiroz nè đấy rồi um, Peritti vào sân thay cho Garnacho đó Marcus Rashford đấy thì rõ ràng mới có những cái sự thay đổi và chắc chắn tiếp tục ở cái trận đấu này thì Sancho mình tin là Sancho đá chính ngay từ đầu kết hợp với uh, Rashford đây đó và bên cánh này thì có thể là uh, Felici một cái cầu thủ lạ đó một cầu thủ lạ mình mình tin chắc là à, cái hàng công sẽ có những cái thay đổi trong cái trận đấu này và nếu mà Sancho Rashford đá nữa thì khả năng MU sẽ có bàn thắng vào lưới của Leeds United luôn còn cái hàng thủ á, mình tin chắc à, hôm nay thì à, cái hàng thủ của MU sẽ có những cái sự thay đổi à, nhằm à, củng cố lại đó củng cố lại và cũng như uh, không để mắc sai lầm giống như trận đấu trước nữa đó ở ờ, cái cặp Forest và uh, Sam Marcel Sabitzer phối hợp chưa có ăn ý cho lắm ở trong cái trận đấu trước á, thì uh, tân binh ấy tân binh của MU là phải uh, ra sân đó vào phút thứ 82 à, phút thứ hai à, và cầu thủ này để lại một cái dấu ấn cũng rất là tốt nha à, bằng chứng là trang sofa score chấm tới 7.4 nói chung là thi đấu khá là tốt đấy còn ông Fares với Faran à, Rafael Faran thì à, với ông Sancho này chấm điểm thấp nhất này và hôm nay mình à, chắc chắn rồi chắc chắn rồi tiếp tục Fares phải cải thiện cái vị trí của mình nếu không là đây là cái vị trí xích yếu nhất của MU ở trong cái trận đấu này đó nhưng nhìn chung nhìn chung cái hàng công của MU uh, à, hôm nay uh, thi đấu mình thấy khá là ổn khá là ổn bởi nếu mà có Sancho Rashford đá ngay từ đầu thì trong cái hiệp 1 anh em có thể đánh cái kèo tài được à, anh em có thể đánh cái kèo tài được còn về cái phong độ thì như mình đã điểm qua ở video trước đó rồi thì phong độ MU đang rất là tốt à, tuy nhiên tuy nhiên hôm nay lại phải đá trên sân khách thì anh em thấy cái thành tích sân khách của MU trong những trận đấu vừa qua thì anh em thấy đá sân khách là không tốt đấy đá sân khách không tốt đó tuy nhiên thì à, với cái hàng thủ của hai đội đã để thủng lưới à, cũng Ờ, rất là nhiều và cũng như hàng thủ của Lý Tiêu Tít khá yếu trong khoảng thời gian vừa qua và mỗi trận thì để thủng lưới tầm khoảng hai ba bàn thì rõ ràng tiếp tục ờ, mình vẫn ờ, có thể chúng ta có thể đi cái kèo tài cho nó chắc đấy và hôm nay được đá trên sân nhà nữa thì rõ ràng Lít vẫn uh, sử dụng cái lối đá tấn công đó, giống như cái cách mà họ đang đá từ đầu mùa tới giờ và cả hai đội thì nó nó thiên về nó tấn công rồi cho nên chúng ta đi cái kèo tài thì uh, mình thấy là ổn hơn đó ổn hơn cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em thấy là Manchester United chấp có nửa trái thôi cũng đúng bởi vì đá trên sân khách và và à, mất đi nhiều cái quân bài chất lượng rồi ở cái trận gần nhất thì tỷ lệ kèo đẩy rất là cao đó nhưng hôm nay kèo nó hạ xuống thì chứng tỏ cái khả năng nhà cái đang đánh giá uh, cái cửa uh, Man United thắng không cách biệt Leeds United đấy, không cách biệt được đó và với như mình uh, nhận xét cái kèo này anh em đợi vào trận xem chúng ta hãy chơi cái kèo chấp chúng ta hãy chơi kèo chấp còn cái, cái kèo chính á còn cái kèo chính á kèo tài xỉu á thì chúng ta phải à, chúng ta à, nếu anh em đi cái kèo tài nếu anh em đi cái kèo tài mình đóng mạnh cho anh em à. đợi hạ xuống tài tài hai trái rưỡi chúng ta hãy chơi và anh em lót ba cái vị tỷ số một không không một và một một cho mình đấy còn cái kèo này à, xét về mặt cầu thủ cũng như cái phong độ và cái hàng công thì mình thấy cái hàng công của Man United vẫn nhỉnh hơn gì đó một chút uh, khi uh, họ đối đầu với Leeds United cái trận trước là bị uh, tai nạn anh em bị tai nạn thằng Rafael nó nó nó nó phản lưới nhà thôi đó tai nạn ở cái chỗ đó thôi nhưng uh, mình tin cái trận lượt về cái hàng thủ nó củng cố hơn và MU sẽ ghi được bàn thắng vào lưới của của Leeds United nhưng không uh, không thắng đậm được ấy không thắng đậm được thì uh, anh em có thể nằm MU cũng được uh, nhưng mình không chắc chắn anh em có thể thắng kèo này nha đó bởi vì uh, chúng ta chơi trên trang á, thì chúng ta đợi vào chúng ta kết hợp đánh rung cho chắc kết hợp đánh rung cho chắc đó kèo này thì anh em có thể chơi trong cái hiệp 1 trước bởi vì cái tỷ lệ kèo trong cái hiệp 1 ấy à, tỷ lệ kèo trong cái hiệp 1 thì đang là mức một chấp 1 phần tư thôi đấy chấp 1 phần tư và tài xỉu một trái 25 đấy và anh em đợi kèo hạ xuống còn à, tài xỉu còn một thì chúng ta hãy vào à, chúng ta hãy vào đó và tiếp tục à, ở trận đấu trước ấy thì cái tỷ lệ gốc á, nó cũng à, tỷ lệ gốc á, thì nó cũng không xuất hiện nhiều đấy cái tỷ lệ gốc á, thì nó xuất hiện có 10 quả gốc thôi anh em đấy xuất hiện à, tổng này anh em thấy là nó đi về cái vị à, ờ, 11 thôi 11 chứ không phải 10 đó thì tiếp tục anh em có thể đánh cái kèo tài gốc trong trận đấu này nữa đó có thể đánh cái kèo tài gốc trong trận đấu này nữa nha và Leeds United và Man United thì à, ở trận lượt đi gần đây hai đội à, không các xây dịch nhau lắm về cái à, hiệu số gốc đó và trong 6 trên 7 trận gần đây thì hai đội gặp nhau toàn tài thôi và anh em đi thêm cái kèo cả hai đội đều ghi bàn nữa là ok nhất đó và anh em muốn chơi được những mã kèo đó thì cứ inbox mình liên hệ mình mình chỉ cho anh em cái cách để chúng ta chơi còn à, cái nhận định của mình là chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi và tiếp tục thì mình vẫn ủng hộ cái kèo tài trong trận đấu này còn lại cái kèo chấp thì rất là khó rất là khó nha đó ok nha anh em à, ngoài ra thì mình cũng đã lên cho anh em những cái trận đấu uh, của uh, giải uh, Bundesliga và Serie A rồi anh em nào chưa xem anh em có thể lên kênh của mình xem đó và anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh ấn chuông thông báo ủng hộ cái kênh trịch tướng bóng đá vip của mình đó, để mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn cho anh em đó còn lại thì cái trận đấu này thì cũng không có nhiều điều để nói đó cái trận gần nhất vừa vừa mới đá đây thôi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 không phải báo qua đầu qua cò ba trước và bốn tiếng đó thì đợi vào trận xem đá nào chúng ta chơi cũng dễ luôn đó còn lại chúng ta chơi kèo góc thẻ tỷ số nếu mà anh em không anh em sợ cái tỷ lệ kèo chính nó nó nó khó chơi anh em chơi kèo góc này thẻ này cả hai đội đều ghi bàn nè đó thì khá là ok vậy thôi thì video phân tích và nhận định về cái trận đấu giữa Leeds United và Manchester United của mình cũng xin được thúc tại đây à, anh em à, xem xong ủng hộ cho mình à, và like đăng ký kênh à, ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau